Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 11 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày kỳ ngọ, tháng giáp ngọ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỳ ngọ hôm nay là tân tỵ, đinh tỵ. Con giáp xung tháng giáp ngọ là mậu tý, nhâm tý, canh dần. Một, Tử vi tuổi tý. Dưới sự che chở của tam hội, mọi công việc của người tuổi tý đều tiến triển rất thuận lợi, Hôm nay là ngày rất thích hợp để tiến hành các kế hoạch mà bản mệnh đã ấp ủ từ lâu, chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu. Thiên tài xuất hiện còn mang tin vui về đường tài lộc cho tuổi Tý. Bản mệnh có người giới thiệu cho mối làm ăn khả quan, việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Thủy khí vượng có thể đe dọa một chút đến tình hình sức khỏe của con giáp này, đặc biệt là các bộ phận như não bộ, thận, bàng quang, sự nghiệp tuy quan trọng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi đúng lúc, nếu cơ thể đã đưa ra dấu hiệu cảnh báo nào thì bạn cần phải đi kiểm tra ngay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tị, 2. Tử vi tuổi Sửu. Tỷ kiến tác động vào vận trình hôm nay của người tuổi Sửu báo hiệu các mối quan hệ xung quanh công việc bạn có thể gặp trục trặc. Thành công mà bạn đang có khiến những kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách hạ bệ bạn. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn trên con đường mình đang đi, nhưng hãy cố gắng vững tâm vì mỗi người đều có một con đường riêng. Rồi bạn sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường của riêng mình, đừng quá bận tâm xem người khác làm gì hay nghĩ gì. Tam hội cục che trở nên chuyện tình cảm của tuổi sửu khá tốt đẹp. Bạn nhận ra dù cuộc sống cả hai đều bộn bề nhưng người ấy vẫn dành sự ưu tiên cho bạn. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này và trân trọng những gì mình đang có. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, dậu, thân. 3. Tử vi tuổi dần Hợi dần tương phá cho thấy người tuổi dần cần phải thận trọng trong mọi việc, bởi có thể sẽ có kẻ gian hãm hại, ném đá giấu tay, khiến cho bản mệnh lâm vào cảnh khó khăn. Chính quan trợ manh, mặc dù trong ngày hôm nay tuổi dần gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng không cần quá lo lắng vì mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của bạn. Những khó khăn này giống như đòn bẩy để bạn làm mọi thứ tốt hơn mà thôi. Ngũ hành thủy sinh mộc giúp cho mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, trong ngày hôm nay tam hợp độ mệnh, vận trình thăng hoa mang tới tâm trạng hân hoan suốt cả ngày cho người tuổi mão. Quý nhân ở bên chỉ lối dẫn đường, giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ làm ăn cũng như tiếp xúc với nhiều đối tác có tiềm năng trở thành khách hàng lâu dài. Tuy nhiên, dù điều kiện có thuận lợi đến đâu nhưng nếu bản mệnh cứ giữ thái độ chủ quan, làm việc thiếu tập trung, bạn có thể sẽ gặp thất bại trong công việc như thường khi mà thiên quan xuất hiện. Con giáp này có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở bởi những sai lầm không phải do mình gây ra. Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên của tuổi mão xuân sẽ thuận lợi tới bất ngờ. Bản mệnh có cơ may gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp, dễ nên duyên hạnh phúc. Với các bạn đã có đôi, những mâu thuẫn trước đó nhanh chóng được hóa giải, tình cảm thêm mặn nồng. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. năm Tử vi tuổi Thìn. Kiếp tài nhập cục báo hiệu những thông tin không may mắn về đường tài lộc của người tuổi Thìn. Tiểu nhân gây chuyện, Bản mệnh mù quáng tin vào lời người không đáng tin, dốc hết tiền trong túi để mù quáng đầu tư, cuối cùng rơi vào cảnh trắng tay biết trách ai bây giờ. Sự đã lỡ rồi, bạn cũng chỉ biết thất vọng với chính mình khi mà không đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhìn ra những kẽ hở trong trò lừa lọc đỏ đen. Hãy cứ coi như của đi thay người, coi đó làm bài học kinh nghiệm cho mình những lần sau, để không phải một lần nữa đi vào vết xe đổ cay đắng ấy. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Bạn mong người ấy tôn trọng mình thì trước hết cũng nên tôn trọng suy nghĩ của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tỵ. 6. Tử vi tuổi tỵ. Hợi tỵ tương xung báo hiệu những vất vả mà người tuổi tỵ phải chịu trong hôm nay. Nhiều khó khăn cản trở khiến bạn rối tinh rối mù tìm cách xử lý. Có lẽ bạn sẽ phải tăng ca, làm thêm giờ thì mới mong giải quyết mớ hỗn độn này được phần nào. Có sự giúp đỡ của chính ấn, những chú rắn sẽ sớm tìm ra được lối đi sau những nỗ lực, vất vả trước đó nhờ sự tự tin và lạc quan. Chính nhờ cách nhìn tích cực về mọi việc mà bản mệnh giải quyết mọi chuyện khá suôn sẻ trong thời gian ngắn. Thủy hỏa xung khắc cho thấy con giáp này đang có những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe do thời gian dài chịu stress. Bạn nên dành sự ưu tiên cho sức khỏe hơn bất cứ việc gì khác. Có sức khỏe thì bạn mới đủ tỉnh táo để ra quyết định đúng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, 7. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ gặp được thiên ấn nên đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày, nhờ đó có thể nhanh chóng xử lý được những vấn đề rắc rối hiện tại. Cùng với đó, thái độ nghiêm túc, tận tâm làm việc của bản mệnh cũng được mọi người đánh giá rất cao. Tuy nhiên, nếu muốn thăng tiến nhanh chóng hơn, bạn còn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với mọi người. Đừng lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ quan tâm đến việc của mình như hiện tại mà thiếu đi tính tương tác với đồng nghiệp. Bạn sẽ không thể làm tất cả mọi việc một mình đâu. Thủy hỏa xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của bản mệnh. Chứ nên chủ quan rằng bạn đã có một khoản tiết kiệm rồi, chúng sẽ không đủ với cách mua sắm quá hoang phí như bạn hiện nay. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, hợi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Hôm nay, người tuổi mùi được tam hợp chiếu mệnh nên công việc thuận lợi, sự nghiệp thi cử, học hành cũng đạt kết quả tốt. Bản mệnh có khả năng mở rộng mối quan hệ xã giao, ký kết được những hợp đồng có giá trị, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho tương lai. Trong ngày tỷ kiên ghé thăm, con giáp này có những quyết định dứt khoát, không để thời cơ đi mất, sự nghiệp cũng nhờ thế mà đạt được những bước tiến lớn tới không ngờ. Ban đầu dù bạn vẫn có chút hoang mang, nhưng vẫn quyết tâm đi theo con đường đã chọn. Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình duyên của con giáp này chẳng được như ý muốn. Tình cảm đơn phương trao đi chẳng được hồi đáp. Những lời nói phũ phàng và thái độ lạnh lùng của người ấy khiến bạn tổn thương rất nhiều. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dần. 9. Tử vi tuổi thân, hợi thân tương hại, người tuổi thân cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Chẳng những vậy, Ảnh hưởng của thương quan còn nhắc nhở những chú khỉ nên cẩn trọng với từng quyết định kèo cái tôi của bạn lại làm hỏng hết những thành công mà bạn từng gây dựng trong quá khứ. Bạn rất dễ làm hỏng mọi việc chỉ vì hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dần, 10. Tử vi tuổi dậu Thực thần chiếu mệnh, người tuổi dậu làm ăn có lộc trong ngày hôm nay, vì vậy, bản mệnh không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh, Hãy quyết đoán nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lời lãi nhanh thôi. Đây còn là thời gian để bản mệnh củng cố sự nghiệp. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn, đây chính là thời điểm vàng. Lắng nghe lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn. Kim sinh thủy, may mắn là mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với nửa kia. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, thân. 11. Tử vi tuổi tuất. Kiếp tài xuất hiện là điểm báo mất tiền hào tài, không thích hợp để đầu tư, cho nên người tuổi tuất chớ nên vội vàng vào lúc này, nên thủ tài chờ những cơ hội về sau. Còn nếu cứ cố chấp tiến hành vào lúc này thì lợi chẳng thấy đâu, chỉ tốn thêm tiền của mình mà thôi. Ngoài ra, bạn cũng cũng thận trọng khi cho người khác vay mượn, cần có chứng từ rõ ràng kẻo rất khó có thể đòi lại được không khéo còn gây sứt mẻ tình cảm đôi bên. Ngũ hành xung khắc, tình cảm đôi bên lạnh nhạt, chiến tranh lạnh kéo dài. Bản thân con giáp này cũng chẳng muốn đôi có cãi vã mà cứ mặc kệ dạn nứt âm ỉ. Bạn nghĩ lỗi sai không nằm ở phía mình thì không việc gì bản thân phải xuống nước trước. Chính suy nghĩ hơn thua này đang giết chết tình cảm của hai bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi, Cục diện hợi hợi tự hình, người tuổi hợi có thể tự gây áp lực cho bản thân bởi tính cố chấp, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí bạn còn có thể gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Vốn sự việc chẳng có gì nhưng bạn cứ làm quá lên, chuyện bé xé ra to, cứ như vậy càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Chính quan tương trợ, nếu có những kế hoạch cụ thể hơn, con giáp này vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu mình mong muốn. Những cố gắng của bạn trong công việc sẽ được mọi người ghi nhận nếu bạn không bỏ bê trách nhiệm của mình.